chào anh em nhé thì đến với video ngày hôm nay tôi xin hướng dẫn anh em cách chơi cách sử dụng những thiết bị những đồ chơi pin thì à, rất là nhiều anh em đặt ra những câu hỏi cái đồ chơi này có chơi được không cách chơi như nào giá tiền bao nhiêu ừ. đồ chơi tốt thế sao mày không mang về mình chơi đi để đây bán làm cái gì thì tôi xin trả lời cho anh em xong rồi tôi sẽ test cho anh em về những cái đồ chơi những công nghệ mới này trước tiên ấy thì nhớ anh em hỏi là cái đồ chơi này có chơi được không thì tôi trả lời luôn với anh em nếu không chơi được thì tôi không mà giới thiệu cho anh em mà không chơi được thì không bao giờ tôi bảo anh em qua trực tiếp công ty tôi test hàng thì làm gì đấy để cho anh em mất công nhất là cái đồ chơi là có chơi đấy không thì xin thưa anh em là chơi được đấy và cái thứ hai là nhiều anh em thắc mắc về vấn đề là bảo hành thì máy móc khi anh em lấy là tôi sẽ bảo hành anh em trong thời gian một năm một đổi một bất cứ vấn đề gì máy móc bảo hành anh em là một đổi một luôn đấy cái thứ hai là cái thứ ba là nhiều anh em bảo là cái đồ chơi này tốt thế sao mày không đi chơi đi thì xin thưa anh em là tôi có đi chơi chứ không phải là không đi chơi đấy nói lại anh em nhé có đi chơi nhưng với những cái sân chơi lớn và những cái sân chơi mà người ta không biết về tôi anh em nhé không rất là nhiều anh em tôi gặp rất là nhiều quả kèo anh em gọi điện đến cho tôi rủ tôi đi chơi đến những cái sòng của anh em chơi như thứ nhất là nhiều cái sân chơi mà khi tôi đến anh em chơi chỉ toàn năm ba triệu nó rất là mất cái thời gian của tôi đi vì ra một ngày ở nhà tôi rất là nhiều khách hàng đến mua hàng tôi bỏ công bỏ việc của tôi đi thứ nhất là tôi phải lấy lại những cái gì xứng đáng của tôi đấy là cái vấn đề thứ nhất vấn đề thứ hai ấy, là khi tôi đến những cái sân chơi của anh em thì tầm khoảng năm sáu mươi anh em là đã biết về tôi rồi thì nói thẳng anh em người ta đã biết về tôi à, người ta đã biết là tôi là thằng bán đồ bịp thì tôi không thể chơi được đấy là thằng anh em nên anh em nào mà xác định rủ tôi đi chơi những sòng sới của anh em thì tốt nhất anh em xem người ta có biết gì về tôi không có biết tôi là ai không thì anh em hãy rủ tôi thứ nhất là để đỡ mất công của tôi và thứ hai là để đỡ mất công của anh em đấy còn đồ vịt thì đây là có rồi người thật việc thật làm ăn nó rõ ràng còn vấn đề thứ tư là nhiều anh em một lần anh à, gửi hàng về cho em đi xong rồi em chơi xong rồi em trả tiền anh thì xin thưa mấy anh em là anh em không phải bố của tôi đấy nói thế cho nhanh vì sao tôi không biết anh em là ai cả tôi gửi về cho anh em thứ nhất là anh em về anh em chơi anh em kiếm được tiền thì anh em cũng không thể nhớ tôi đấy nói thẳng ấy mà thứ hai là khi công đã nợ tiền tôi rồi thì trả bao giờ các ông để số của tôi công chặn số của tôi đấy, mất liên hàng ngay đấy nói thế cho nhanh là nhiều rất là nhiều anh em có những anh em rất là chân tình người ta chơi được người ta có thể là cho tôi thêm một vài đồng đấy cà phê uống nước đây là rất là cảm ơn những anh em đấy còn rất là nhiều anh em đấy nói chung là xã hội có người nọ người kia chứ không phải ai cũng thế này ai thế kia đấy trước tiên là tôi làm video để tôi nói luôn để cho anh em hiểu đấy còn anh em nào thực sự cần anh em muốn chơi muốn giành chiến thắng qua trực tiếp công ty tôi test hàng là trực tiếp còn làm ăn thì nó là người thật việc thật chứ không phải là làm ăn kiểu trẻ con thứ nhất ấy, tôi giới thiệu đây nếu mà không có thật không mà giờ tôi bảo anh em qua cửa hàng không mà giờ qua công ty tôi làm gì cả thứ nhất là mất thời gian anh em thứ hai là mất cả thời gian của tôi tôi phải tiếp đón anh em đấy tôi phải test đồ thử hàng cho anh em đấy của anh em qua đây hướng dẫn sử dụng đầy đủ anh em chế độ máy móc bảo anh em một năm ok chưa và sau đây tôi sẽ hướng dẫn và tôi test luôn anh em cách chơi cách sử dụng những đầu bịp này thì đây là cái công nghệ mới nhất của chúng tôi cái công nghệ này thì anh em đến sân chơi không cần phải luôn nắp đĩa hột vào sân chơi làm gì cả anh em chỉ cần mang theo cái bộ sản phẩm này là về đồ chơi tài xỉu đây là cái máy cảm ứng đánh tài xỉu còn bên đây là máy đánh cảm ứng đánh bầu cua thì cách chơi anh em đến sân chơi anh em chỉ cần làm sao chạm vào cái hột tài xỉu là anh em phải chơi được còn tương tự như bộ đồ chơi bầu cua thì anh em chạm vào đồ chơi bầu cua là có thể chơi được còn cái máy này thì nhiều anh em thắc mắc của thiết là chơi được nhưng nó bắt xa có xa không thì xin đưa anh em xa khoảng cách là 8 mét đổ lại có thể báo cho anh em biết chính xác 100 trăm ra tài ra xỉu còn sau đây tôi sẽ test cho anh em để chứng minh em cái độ hiệu quả của nó nhé thì ở đây là tôi đã chuẩn bị sẵn một cái nắp một cái đĩa một cái hột ừ. nắp hột đây là tôi đã ngâm sẵn nước muối anh em nhìn này đấy, hột nổi hết này ngâm sẵn nước muối nổi hết này đấy thì đây nhé tôi sẽ lấy ngẫu nhiên một ít hột tài xỉu ra đấy. đây tôi sẽ lấy ngẫu nhiên một ít hột tài xỉu ra và tôi sẽ lau khô đi đây nhá lau khô đi ừ. đây là sản phẩm này là 100 trăm không tan không để lại bất cứ tang chứng nào anh em nhé đây tôi bỏ cái ờ, tài xỉu này 100 ừ. trăm không tan thì đây tôi đã thử luôn này đây thanh nam châm này nếu đổ bịp phải không anh em chỉ cần thử nam châm anh em biết không hề hít này không hề hít này không hề hít này đĩa này không hề hít này nếu đĩa bị ra anh em chỉ cần thả vào nó sẽ hít chặt những đĩa này hoàn toàn bình thường nắp tài xỉu này nếu mà nắp bịt nó sẽ ít chặt nhưng nắp này là hoàn toàn bình thường 100 trăm không có gì nắp đĩa hột là hoàn toàn bình thường đây thanh nam châm cực mạnh luôn này xoay luôn này cho anh em này đây anh em nhìn này đấy, xoay xin hết luôn anh em nhé xin hết luôn xin hết luôn đấy đây là hoàn toàn nắp đĩa hột bình thường còn cách chơi cách sử dụng thì đây anh em đến sân chơi anh em bóc nó lên đấy cái sản phẩm này ấy là khi anh em chơi anh em nhỏ một hai giọt vào đầu ngón tay một hai giọt nhé không cần nhiều nhé một hai giọt thôi vào đầu ngón tay đấy và anh em chặn tay vào hột tài xỉu đấy, anh em chỉ cần làm sao anh em chặn tay vào hột tài xỉu anh em kiểm tra thôi rất là đơn giản rất là dễ không có gì khó khăn cả thì đây tôi sẽ thử lại nam châm cho anh em này không hề hít đấy anh em nhá cho anh em nhìn lại này không hề có một cái dấu vết gì này đấy, không hít không có dấu vết này luôn đấy nên anh em chơi rất yên tâm không ai có thể phát hiện được còn sau đây tôi sẽ đánh luôn cho anh em cách chơi bật máy lên đút cái cục dung vào trong người ở đây quay video cho anh em cầm trực tiếp lên đây, đánh anh em xem nhé ván này này máy báo tôi biết chắc chắn ván này sẽ ra xỉu anh em nhé mở này anh em thấy chưa 9 điểm xỉu 100 phần trăm ván này là tài mở này anh em chưa 15 điểm tài à, tiếp tục này chắc chắn ván này sẽ có xỉu nhá 9 điểm xỉu Đấy, rất là ok luôn tiếp tục đánh một ván xỉu nữa này anh em thấy chưa 8 điểm xỉu test tiếp cho anh em một hai ván nữa nhé này sóc mạnh sóc nhẹ đều có thể chơi được Đấy, rất là đơn giản rất là dễ chơi chỉ cần làm sao anh em đến sân chơi hột nắp đĩa là hoàn toàn ra kể cả cho người ta làm cái mình vẫn có thể chơi được chỉ cần làm sao anh em chặn tay trước vào cái hột là anh em phải chơi được chắc chắn là anh xỉu này anh em thấy chưa 9 điểm xỉu đánh cho anh em một ván cuối cùng nhá 100 trăm đánh tài này mở anh em xem này anh em thấy chưa 13 điểm tài đấy, đây là cái bộ sản phẩm này tôi tắt máy này đây là bộ sản phẩm cảm ứng tài xỉu đấy, 100 trăm không tan đấy, thì đây là vừa tôi đã giới thiệu cho anh em về đồ chơi tài xỉu còn tiếp theo là sẽ giới thiệu đến anh em về đồ chơi bầu cua thì đây là cái bộ sản phẩm bầu cua anh em đến sân chơi anh em chỉ cần chạm tay vào hột bầu cua là được ừ. thì sau đây tôi sẽ test cho anh em thì đây tôi đã chuẩn bị sẵn này cái nắp này cái đĩa này cái hột này tôi lấy ngẫu nhiên ba cái hột bầu cua ở đây lại thử luôn nha anh em là chính tỏ anh em là hột đắp đĩa hoàn toàn bình thường này từ 500 này không hề hít này đĩa này không hề hít này đấy nắp này không hề hít luôn này đấy thì chính tỏ anh em là nắp đĩa hột là hoàn toàn bình thường đúng không anh em đây sau đây tôi sẽ bóc cái này ra đấy và tôi sẽ lại chạm tay vào cái hột bầu cua anh em nên nhớ anh em đến sân chơi anh em chỉ cần làm sao chạm tay vào một mặt của một hột bầu cua thôi không cần nhiều đây một mặt của một hột bầu cua đây, cho anh em xem này không hề có dấu vết gì này chạm tay một mặt thôi anh em nhé thử nam châm này không hề ít này không hề ít này đấy thử nam châm không ít, chạm vào không có dấu vết gì nên đảm bảo anh em là chơi 100 trăm không tang luôn nhé ừ. sau đây tôi sẽ bật cái máy rung này lên bật nó lên đấy và tôi sẽ đánh luôn cho anh em xem này 100 trăm đây con này chắc chắn tôi sẽ đánh con uh, cua anh em nhé mở cho anh em xem này đây tôi bỏ những cái này này đây cho anh em nhìn cho dễ này anh em thấy chưa có cua có hai bầu một con cua hai con bầu tiếp tục này sóc mạnh sóc nhẹ cũng được đến sân chơi của người ta hột nắp đĩa người ta anh em mang theo bộ sản phẩm này anh em đút cái máy rung vào trong người là anh em thắng đấy đơn giản vậy thôi chắc chắn con này có con cá này đấy mở này anh em chưa có một cá một cua một nai tiếp tục này con này sẽ có con bầu anh em nhé mở cho anh em xem này anh em thấy chưa một bầu một nai một gà đấy sóc cho anh em một ván nữa này đấy, sóc mạnh những được anh em nhé sóc mạnh sóc nhẹ đều phải chưa được hết con này 100 trăm mấy báo dung cho tôi biết chắc chắn sẽ có con gà này đấy mở anh em xem này đấy anh em chưa ba gà luôn đấy, rất là ok đấy, tôi tắt máy nhé đấy bóc luôn anh em xem luôn này đấy để chứng minh anh em thấy là cái sản phẩm này mà tôi làm đấy anh em 100 trăm nó là hột nắp đĩa hoàn toàn bình thường đây không hề có cái gì luôn đấy còn làm ăn thì như vừa tôi nói với anh em ấy anh em cứ qua trực tiếp công ty tôi test hàng thì hàng trực tiếp để tránh trường hợp là trên mạng rất là nhiều trường hợp là gửi hàng về anh em không chơi được đấy anh em mua của một số chỗ nào ấy thì anh em về anh không anh em không chơi được còn đây tôi nói luôn với anh em đây là sản phẩm độc quyền độc quyền thì có nghĩa là sao độc quyền thì chỉ duy nhất một mình công ty tôi có thôi chứ không phải chỗ nào cũng có cả anh em hiểu không người ta đăng lên người ta không có hàng người ta đăng lên người ta gửi cho anh em cái này gửi cho anh em cái dung kia gửi cho anh, anh em cái đồ này gửi cho anh em cái đồ kia và anh em không chơi được thứ nhất anh em mất tiền và xác định anh em bỏ đồng tiền ra anh em bỏ khoản tiền mình ra thứ nhất là nó cũng không phải to tát đâu nhưng anh em chơi anh em phải kiếm được đấy và anh em có thể xác định anh em kiếm được trong những cái sân chơi của mình đấy đây anh em nhìn này đấy, 100 trăm không có gì luôn còn địa chỉ công ty tôi có bến xe miền đông sài gòn đấy anh em cần anh em cảm thấy cái đồ chơi này nó phải giúp ích anh em phải giúp anh em kiếm lại được những cái gì anh em đã từng mất và giúp anh em lấy lại nợ nần thì anh em alo tôi tôi sẽ tư vấn anh em về những đồ chơi bầu cua tài xỉu này còn ngoài cái đồ chơi bầu cua tài xỉu này ra chúng tôi rất là nhiều đồ chơi khác nhau về sóc đĩa về bài ná về đá gà và trực tiếp lập trình ra những game chơi trên điện thoại game bầu cua game tài xỉu game sóc đĩa trên điện thoại tất cả những phần mềm công nghệ cao liên quan lĩnh vực bịp chúng tôi đều có nên anh em bỏ một chút thời gian qua công ty chúng tôi thứ nhất là anh em không mất cái gì cả anh em qua anh em không hề mất bất cứ cái gì luôn anh em qua cái đầu tiên là anh em có những kiến thức và những đồ chơi bịp thiết bị bịp đấy anh em biết được hiện nay có những đồ gì cao cấp đồ chơi nào mới nhất cái hai là anh em có những đồ chơi tốt và anh em chơi cái thứ ba là khi anh em có những cái đồ đấy rồi thì đương nhiên là anh em sẽ là người thắng cuộc trong sân chơi mình thì anh em nên là những người chơi khôn ngoan để mình có thể giành chiến thắng trong sân chơi mình đừng để lúc mất đi tiền bạc các thứ rồi thì anh em lúc đấy mới